Hai cô con gái cũng lấy chồng xa, thành ra có mỗi bà Tuyết ở nhà một mình. Hơn 60 tuổi, bà vẫn cấy năm xào ruộng, nuôi lợn gà như thường, mặc dù bà mỗi tháng được 2 triệu lương của ông. Bà bảo ở nhà chơi mãi cũng chán, làm vừa có tiền, vừa khỏe người cũng tốt. Thế nhưng bỗng một ngày, bà đổ bệnh nặng, cậu con trai đưa bà lên Hà Nội làm viện, không có người chăm, cô con dâu bắt buộc phải ra chăm mẹ chồng. Thế nhưng ngày nào cô cũng ra ngoài cổng viện mua được đúng 5 ngàn cháo trắng cho mẹ chồng ăn. Tấn, con trai bà Thuyết bận việc nên chỉ tranh thủ vào thăm mẹ tối và đêm, còn ngày phải giao lại cho vợ. Cũng may sức khỏe của mẹ cũng tiến triển tốt hơn. Thứ bảy, anh ra bến xe đón người thân ở quê lên thăm mẹ. Vừa vào đến viện, thấy liền vợ Tấn đang bưng bát cháo trắng 5 ngàn vào đút cho mẹ chồng thì Tấn bỗng dưng nóng bừng mặt giận dữ, còn mấy người nhà chồng thì thi nhau kích tấn. Chú dậy lại vợ đi, ai đời mẹ chồng ốm mà ngày nào cũng mua được 5 ngàn cháo trắng cho bà ăn thế kia, đúng là loại con dâu độc ác. Cho bà ăn thế kia thì chẳng khác gì giết mẹ chồng à. Nhà này thật sự vô phúc khi có đứa con dâu phố, học thức mà tâm địa lại độc ác như nó. Đúng rồi đấy, tốt nhất cậu đuổi vợ cậu về đi, để chúng tôi chia nhau lên chăm bà ấy. Làm dâu mà báo hiếu chưa thấy Toàn thấy dở cái thói mất dạy, láo tuét với nhà chồng là không thể chấp nhận được. Dạ, thưa các bác, anh chị, em sẽ dạy lại vợ ngay đây. Mẹ vất vả vì em cả đời rồi, em không thể đợi con vợ em nó làm khổ mẹ em thêm phút giây nào nữa. Cứ thế, Tấn hùng hổ lao vào, hất bát cháo trắng trên tay vợ xuống đất, rồi tát lên một cái thật đau trước bao người quát lớn. Loại mất dạy, độc ác, sao cô có thể cho mẹ tôi ăn cháo trắng như thế? Bà đang bệnh đấy biết chưa? bà là mẹ tôi và cũng là mẹ cô đấy. Láo với mẹ tôi thì chết với tôi, loại đàn bà mất dạy. Anh, anh chưa tìm hiểu kỹ mọi việc, đã đánh em trước bao người thế là sao? Em không cho mẹ ăn cháo trắng bao giờ cả. Cãi à, cái bát cháo trắng 5 ngàn ngoài cổng viện, bát đầy tôi còn lạ gì chứ? Hôm nay tôi phải đánh cho cô biết thế nào là lễ độ, khinh thường, lao với mẹ tôi thì chỉ có chết mà thôi. Không phải như anh nghĩ đâu mặc vợ khóc lóc, chối tội, tấn cứ đánh vợ đùm đục trước bao người. Ngay sau đó, cô em họ chỉ tay vào bát cháo vương vãi trên sàn nói lớn. Anh Tấn, dừng tay lại đi, có lẽ chúng ta hiểu lầm rồi, chị dâu không phải cho mẹ ăn cháo trắng đâu. Thứ này, thứ này lòi ra ở đáy bát nè. Cái gì, nói mau. Hình như là tổ yến, là cháo yến xào anh ạ. À. Yến xào, nó chìm xuống dưới đáy bát, nên nhìn bên ngoài cứ tưởng là cháo trắng, chúng ta hiểu lầm chị dâu rồi, thứ này rất đắt và bổ, tốt đối với người ốm, chị ấy đã cho mua tổ yến về cho mẹ ăn. Cháo yến, Tấn vẫn chưa tin, vội chạy ra xem thử thì chất sững thấy dưới đáy bát là yến xào thật. Cả nhà chồng nhìn nhau, không ai nói được với ai lời nào, còn Tấn thì ân hận vô cùng về việc làm của mình. Anh run rẩy ra ôm lấy vợ thì liên gạt tay anh ra, tự đứng dậy anh không tin em, anh luôn nghĩ em đối xử tệ bạc với mẹ anh, nhưng anh có bao giờ nghĩ lại ngày trước, lúc mẹ em bệnh mất, anh có vào viện thăm bà ấy lấy một lần, hay chỉ đến ngày làm hậu sự mới xuất hiện cho khỏi mang tiếng. Anh, anh xin lỗi, anh nóng vội nên mất khôn, anh không ngờ em lại đối tốt với mẹ anh như vậy. Em không tiếc tiền mua cháo yến cho mẹ anh ăn tầm bổ. Vậy mà anh còn nghi ngờ em, anh sai rồi. Con dâu nó là đứa biết ăn ở, nhờ món cháo yến của nó mà mẹ đã khỏe lên bao nhiêu rồi đấy. Chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía, cho vợ con cơ hội giải thích chứ. Liên không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, cô chạy ra khỏi bệnh viện mà bật khóc nức nở. Tấn có đuổi theo nhưng không kịp, giận Tấn, Liên bỏ về quê ngoại ở. Anh đến xin lỗi các kiểu, nhưng Liên không tha thứ. Giờ anh ân hận lắm, anh phải làm gì đây?